tôi đi cứ hỏi là cái gì ở trong đây đó cho nên là sẵn mình khui luôn chị xin chào bà cô chú đi Xin chào con bà con chú Thôi <laughs> nói đừng có nhựa con ừ. Uống lên con ta nói lại coi Xin chào con bà con chú Chị đi đâu? Học Chị đi, đi học. học Chị đi học Chị Chi chuẩn bị đi học nè bà cô chú ơi Bye dạ. bye Chi nè Không chuột mẹ hả? Bye. Chi có chuột mẹ chưa? À, ờ, bye Chi quà gì Mother Day quà của mẹ là Kim order order Amazon đó hôm nay à, người ta giao tới nè wow ma ôi đây ma ôi đây tôi nên cứ hỏi every cái... every day ma ôi đây tôi nên cứ hỏi là cái gì ở trong đây đó cho nên là sẵn mình khui luôn cho anh coi every day mommy day Đấy. Ừ Mình mua hai cái món quà cho mẹ Thì nhìn dễ thương cho Ngày của mẹ là không phải năm nào cũng là cái ngày giống nhau á cô chú anh chị Giống như là ờ, ở Việt Nam thì ví dụ như ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 ha, còn ngày phụ nữ Việt Nam là ngày 20 tháng 10 thì năm nào cũng rơi vào cái ngày đó, còn ở bên đây thì khác nhau á mọi người giống như ngày của mẹ hồi năm ngoái là cái ngày khác năm nay là ngày khác nhưng mà thường thì sẽ là rơi vào ngày chủ nhật à, ở trong tháng 3 thì năm nay là ngày của mẹ là vào ngày 19 tháng 3 đó cô chú anh chị ngày của mẹ hay ngày của cha hay là ngày Easter đó ngày mà trẻ em săn trứng đó là cũng khác nhau luôn à, người ta sẽ cho vào cái ngày chủ nhật tùy à, cái tháng đó cái ngày chủ nhật uh, nào chứ không có uh, uh, mặc định là đúng cái ngày đó tháng đó cô chú anh chị có có cái móc này nè khi mà đọc sách á mình đọc tới đâu xong mình kẹp vô để mình ghi nhớ this is like the books oh bookmark à bookmark okay yeah dạ. this is the keyring right, okay. đây cái móc chìa khóa nè ở trên đây mình có ghi nè what is that some time you forget that you are awesome. awesome. Yeah. So this is your reminder. Yeah. Is that nice? Yeah. And you so much that you can write a card in here too. And this is the straw And this is just something you can put in the straw. Nice. <laughs> the mask, the spoon, and the cup. Oh, okay. Ừ, cái ly đẹp cho mọi người nè. Quá đó. Đẹp hết cô chú anh chị. Cái này uống trà, uống cà phê này, uống nước nóng được nha mọi người. Để vô cái máy rửa chén được luôn nhưng mà không có để vô microwave được thôi. Cái microwave này. friendly? No. No. But, uh, Dishwasher friendly? Yes. Yeah, okay. Đẹp ha, có cái muỗng nè. With a spoon as well? Cafe, yeah. Oh, okay, yeah, nice. And then the master. I guarantee when you go to Mong's, every time you go to Mong's, then uh, you going she's going to give you the tea in your cup. No, I think I eh? she will, babe. She will. Oh, that's very nice. And what's in there? How ah, now is you, it coming then? For God? Yeah, well, I'll, I'll write this one and you write that one because you bought that present and it was your idea, so I think you should write something on there for mum. For mum. <laughs> Like, remember cái này là giống như ờ, cái bông hồng bằng thủy tinh đó mọi người nó có cái đèn nhấp nháy nhấp nháy rất là đẹp luôn mình để pin vô you know what's in here no I can't open it because you're gonna damage the packaging mm, it's too need, tight didn't need the, the, the battery though what is it just set up and like uh, when you when come on uh, then let you go pull it in later there the line Nè, cô chú anh chị rất là đẹp luôn. mời My everyday don't have the battery. I want to put the battery in so she can turn it on. Bây giờ tới tiết mục tìm pin này cô chú anh chị nhưng mà ở nhà thì không có cái loại pin này. Cho nên là Kim nó gỡ pin nó trong cái remote TV ra luôn đó cô chú anh chị. We'll have to get some next week. How many we need? That's all you three babe. I already said. quá đẹp quá đẹp quá này buổi tối đẹp lắm cô chú anh chị buổi tối là nó lấp lánh lấp lánh luôn buổi tối để um, để trên cái giường ngủ á mọi người đẹp á đẹp quá ừ. đẹp quá chút chút ok put it back in alright I see up next see so why does it not turn around um, maybe it not Open the box. chiều thứ sáu cô chú anh chị ơi chiều thứ sáu hai vợ chồng kim lại đi shopping mua đồ ăn nữa nè mọi người tuần sau tony lại đi công tác nữa cho nên là tuần này chỉ mua đồ ăn cho hai mẹ con thôi tony say hello xin chào cô chú <laughs> Do me a favor, because I'm driving at the moment. You can, can you send me an email with the information? Yeah, send me an email. But we are, not saying, we are not saying anything about the name. Uh, we are really wanting to Okay. Okay. All right. Send, send me an email. Tell me what you need, and I'll have a look at it. Yeah. And because I need to maybe uh, involve Okada or something as well. Yeah. Yeah. I, I, good morning. There you go, you've got a Mother's Day yeah. card. Yeah, đưa cho mày coi. And come and see Anza again. Ma, no one. Mother's Day, yeah. I'm paying the bills, you know. Mother's Day. Can I just, can I get one card? <laughs> That's a big card, so you won't need. It's already gone, haven't it? <laughs> Hot pot for dinner. Just seconds. Cảm ơn Chi nha. Đây nè cô chú, ở trường à, mấy cô dạy cho Chi làm cái thiệp uh, thiệp ngày của mẹ Mother Day đó cô chú cái này là chi tô màu là còn lại là cô làm hết trơn á cô cắt cô vẽ cô viết chữ luôn nè chị xin chào mà cô chú chị đi học về nè chị thích cái học đó không ừ good cả nhà đang chuẩn bị đi ăn ờ, sinh nhật của ờ, ba chi chi nè cô chú xin chào cô chiêu tối nay thì hẹn các anh bạn thân thân của Tony đi ăn hả